Vâng, à, chào các bạn thì trong những video thiết kế website mình đã chia sẻ với bạn cách thiết kế bằng WordPress, thiết kế bằng Lightbed và thiết kế bằng Blogger thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại cái trang Blogger đây mình đã thiết kế một cái mẫu giao diện của Blogger sử dụng một cái thêm thì cái thêm này mình có để trên cái à, trang blog này luôn bạn sẽ vào đây bạn click vào để tải xuống đây ví dụ như ờ, bạn sẽ vào cái tài liệu làm web này bạn nếu bạn sử dụng blogger thì bạn sẽ tải cái thêm blogger và bạn nào sử dụng ờ, interpreter gọi là cái ờ, trang web bằng landing page đó. đó bạn sẽ tải hai file này xuống thì để tải xuống thì bạn sẽ vào thì nó sẽ ra một cái trình diện là của quản link đó thì bạn sẽ làm theo hướng dẫn thì trong những video tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với cái trình duyệt phú quảng lên này đó khi bạn cần chia sẻ tài liệu trai đó đó tài liệu không công thì bạn sử dụng trình duyệt phú quảng lên để các bạn kiếm chắc lại chút đỉnh đó thì đây nó có chữ nổi lên chữ là tôi không phải là người máy thì bạn click vào rồi xác nhận cấp cha. khi mà nó đánh dấu tiếp màu xanh thì nó ok còn nó không thì nổi lên hình bạn sẽ xác nhận màn hình rồi bạn sẽ lại và tốc độ đường chuyển nó hơi chậm hơn rồi cái sửa là sẽ lấy là cái, cái đường truyền khác sẽ đổi thay đổi đường truyền đi chờ bạn chút xíu rồi xong select vào trở lại rồi khi nhau nổi dấu tiếp màu xanh là ok nè thì bạn kéo xuống không nhắm vào nhắm vào đây để tiếp tục đó. thì nhiều khi tiếng Anh thì nó cũng có cái ô màu xanh này thôi rồi bạn sẽ chờ thời gian đến ngược 7 giây để sẵn sàng lấy cái link xuống rồi bạn sẽ bấm vào lấy link ok thì nó hiện ra cái giao diện à, này đây là một cái à, trang web để bạn up lên tài liệu bạn sẽ bấm tải xuống sẽ bấm tải xuống đó à, xuất hiện một cáo thôi rồi nó sẽ tải xuống cho bạn xong bạn sẽ tải xuống xong bạn sẽ ra giải nén rồi bạn sẽ upload lên cái giải nén thành file giống này nè sẽ lấy cái file à, xml đây nè file này nè đó. rồi xuống trước mình không dẫn bạn rồi bữa nay mình không hướng dẫn cái đó nữa thì mình sẽ à, hướng dẫn bạn khác khác nữa đây thì những cái menu à, mình đã làm hoàn thiện hết rồi thì những cái trang mạng xã hội cũng vậy đây như Twitter à, click vào cũng kết bạn như mình hoặc là Facebook hay là G cộng G cộng thì nó đang sắp là giải thể cái trang đó rồi cho nên nó sẽ mình sẽ chuyển thành là Instagram Instagram dạ, yeah. gửi mail cho mình cái trang hashcode này cái logo này đây là cái phần mà mình đã thiết kế liên kết để à, mua hot hosting đó chung thì nó cũng đơn giản thôi nhìn rất là đẹp không đó, mình giống như một trang web chuyên nghiệp vậy đó thì để à, liên kết được với Google AdSense thì bạn à, cần phải có một tài khoản đã liên kết được sẽ đăng ký từ đầu đây mình sẽ đăng ký là AdSense cho bạn xem mình sẽ vào AdSense sẽ vào trang web nè và xem mình đã xác nhận máy pin rồi nên mới hiện theo giao diện này nha rồi bạn sẽ xem trang web ví dụ như là tăng nguyễn chấm us đi đó rồi bạn sẽ copy mã này để dán vào cái à, code của thằng trang web đây bạn sẽ vào cái quản trị blog thì bạn sẽ dán, dán vào tập hết bấm chữ hết header phải nha hết là hết uh, tập tin bạn sẽ cho nó mở đi đó từ tin hết, hết code đó đây thì bạn sẽ dán cái đoạn này vô đây đó, thứ nhất dán vô rồi bạn sẽ lưu lại cho mình ờ, ghi một dấu phẩy nháy rồi bạn sẽ qua đây bạn và xem trên lòng bạn đã xong đó dạ. thì khi nào nó duyệt thì sẽ hiện thị lên quảng cáo trên trang web của bạn đó. thì bạn có thể thiết lập thêm quảng cáo đây thiết lập quảng cáo thì bạn sẽ sử dụng quảng cáo tự động hay là gì đó đó thì từ từ vậy lấy những cái mã này dán vào và nó thôi copy này rồi ở đây thì dán vào copy hết luôn rồi bạn có thể dán vào html html thì bạn sẽ vào bút cục đây bạn sẽ xuống chọn những cặp html nào đó bạn sẽ dán vào đây ví dụ như cái cặp này đó, sẽ dán vào xong gắn vào mình sẽ lưu lại là ok đó thì cái hiển quảng cáo nó đã chấp nhận thì nó sẽ từ thời gian nó khoảng khoảng một ngày đó thì nhanh nhất là cũng phải từ à, bao phút đó nếu đang bây không làm mình sẽ quét cho bạn luôn thì nó sẽ hiển thị quảng cáo trên bài viết và hiển thị quảng cáo bên đây giống dạng như thằng Harachi này đó đây dùng như đây nè đó thì đây là quảng cáo của nó đó thì quảng cáo dạng logo có những cái nó hiển thị quảng cáo bên hông đây cái này quảng cáo ở dưới nè đó thì click vào thì bạn sẽ được tiền thì trang Nguyễn Thăng này mình cũng đã mới liên kết được mấy ngày thôi cũng chưa kiếm được nhiều đây khoảng à, đây doanh thu à, hôm qua là được 9 đô 47 hôm nay được một một đô 49 đó thì tổng cộng hơn 3 ngày mình được 30 đô đó thì nói chung những trang web này nó chưa sale chưa độ SEO tìm kiếm nhiều thì bạn kiếm được gì cũng khá rồi đó thì bạn không làm giỏi thì bạn có thể một trang bạn kiếm được 10 đô một ngày thì 10 trang bạn sẽ kiếm được trăm đô một ngày thôi đó người ta làm giỏi thì có thể kiếm một trang có thể một ngàn đô hay là nhiều hơn nữa một ngày thì bạn làm dễ hơn bạn có thể kiếm được 10 đô một ngày nói chung ở, ở Việt Nam mà 10 đô một ngày tạm ổn rồi bạn có 5 trang thì bạn sẽ có được bao nhiêu rồi 50 đô rồi đó 1 triệu đồng một ngày là tháng thu nhập được khoảng 50 triệu rồi đó 30 triệu rồi đó, đó nó đơn giản thôi thì để những video mà kiếm tiền bằng trang web thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn cách để à, làm ra AdSense đó thì để hiện thì quảng cáo thế này đó thì đòi hỏi trang web bạn phải có một cái à, lượt truy cập đáng kể và phải à, bổ sung đầy đủ tính năng đó thì nó sẽ hiển thị quảng cáo cho bạn rồi thì à, trong chủ video mà thiết kế web bằng blogger mình đã hoàn thành cho các bạn các bạn nào chưa hiểu thì hãy comment dưới phần mô tả video đó, bạn muốn tải thêm tài liệu bán hàng gì đó thì có thể comment mình sẽ tặng cho bạn số đây là cái quà tặng của bạn nè đây là một cái tài liệu à, về chiến lược phát triển lineback đó. thì bạn cần thiết có thể vào để tải xuống tương tự vậy bạn sẽ bấm là tôi khoảng nhiều máy rồi không vào nhận link tiếp tục rồi chờ đến ngược 7 giây không vào nhận link thôi ở đây là trang ha nó cũng sử dụng là à, quảng cáo google này bạn rồi bạn sẽ lấy link rồi bạn sẽ nhận tài liệu 10 chiến lược để quảng bá lên web đó thì bạn thấy à, muốn sử dụng Vâng, à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong chuỗi cái web này đó thì bạn nào có thể à, nếu chưa có tài chính thì có thể sử dụng trang blogger à, này để tạo một trang web chuyên nghiệp như thế này cũng là đẹp mắt rồi đó thì nếu như có đầu tiền điều kiện đầu tư hơn nữa thì bạn sẽ tạo một trang WordPress thì mỗi tháng đóng khoảng 5 à, đô thôi thì chung khoảng trăm ngàn thôi để bạn trả tiền hosting á tên miền thì bạn mua một lần thể là cái tên miền này mình mua chỉ 300 ngàn thôi cái nhiều tên miền thì chỉ khoảng hai mấy ngàn thôi đó như chấm us nè thì giá thì sẽ rẻ hơn đó so chấm cơm chấm cơm thì giờ nó bèo dùng phải 300 ngàn một năm đó còn chấm us này thì nó nhiều khi nó khoảng chừng năm sáu bảy chục ngàn một năm thôi đó, nó rẻ hơn thì bạn nên sử dụng cái tên miền để cho trang web chuyên nghiệp hơn thì để sử dụng tên miền thì cũng rất đơn giản bạn mua một hosting thì bạn sẽ kết nối tên miền với cái à, blog đây bạn sẽ mình sẽ vào đây chỉnh sửa đi đó mình sẽ tạo hai cái đây ví dụ như mình sẽ qua cái à, cái trang tên miền của mình đi mình nem chết thì mình để chuẩn bị kết thúc video nhưng mà trước khi kết thúc video mình hướng dẫn các bạn cách để ghép tên này luôn thì bạn sẽ đăng nhập vào năm chat chọn cái tên miền mà mình muốn để làm blogger đó trong blog thì bạn sẽ cài đặt lại tên miền để ví dụ như vô bạn điều khiển đi thì chung tên miền này nó cũng làm tương tự vậy thôi đối với blogger blogspot á đó. bạn sẽ vào quản lý nè quản lý tên miền của bạn á rồi bạn sẽ chỉnh sửa cái à, đây tns nâng cao làm hai cái file đây một là cái kép và kép đó mình sẽ copy cái này đây tạo bản ghi ccn cnm đó cái kép và cái à, này là của thằng uh, blogger rồi tương tự mình tạo file này nữa còn file còng này là file để mà khi bạn có tên mình là sẽ ra trang web thôi đơn giản đó à, copy hai mã này tạo ờ, hai cái file ccnm bên đây là ok vâng thì tổng kết lại mình đã chia sẻ các bạn cái cách để mà có được một trang blog đẹp và tên miền gắn với blog ví dụ như cái trang mà không có blog nè không có tên miền nè đây mình sẽ ra à, ví dụ như trang kiếm tiền điện thoại mình mới lập thấy không nên mày nhìn nó rất là thô thiển dài quá à, nó không chuyên nghiệp thì để chuyên nghiệp hơn thì bạn sẽ à, bỏ chữ block bạn mua tên miền dán vào đây đó, nhìn nó sẽ là đẹp hơn và nhìn chuyên nghiệp hơn thì để à, thay đổi logo ví dụ như blog thường làm thì sẽ có cái solo block nè đó thì bạn sẽ vào đây vô cục rồi đây, chỉnh sửa cái à, logo này logo dạng hình vuông nha bạn có thể sử dụng kích thước là 40 x 40 cũng được ở đây chắc mình không có hình logo đâu tại lâu mình không có mô tả lên rồi sẽ lấy tại một cái hình nào hình này bự quá tránh không chịu rồi đây mình sẽ vào cái hình logo của mình đi đây ví dụ như mình sẽ lấy một cái logo này logo này đi rồi bạn sẽ lưu lại nhớ là tiệp vuông nghe thì nó mới ok rồi xong còn tải lại được chưa nghe được khi qua ngày sau nó mới được chưa được sức ngày sau nó mới được đó nó sẽ có logo chuyên nghiệp này nhìn nó hay hơn người ta không biết bạn sử dụng là cái trang blogger đó đây là web chuyên nghiệp rồi vâng à, một lần nữa thì mình cũng nên hé màn tại đây à, kết thúc video này thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy à, bấm vào quả chuông để à, thường xuyên nhận được video mới nhất của mình đó vâng cảm ơn các bạn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại video tiếp theo hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo hãy theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.